các trang báo này cũng có cả những bài phân tích về thách thức đối với đảng hiện nay. Trên Vietnamnet ngày 1 tháng 2, 2023, tiến sĩ ngành quản trị công Nguyễn Văn Đáng đề cập đến hai thách thức lớn nhất của đảng trong thời gian tới đó là thu hút sự ủng hộ của dân và quản trị quốc gia tốt. Việc hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với làn sóng giới trẻ du học làm việc ở các quốc gia phát triển đã dẫn đến sự đa dạng văn hóa về tư duy, về tư tưởng và lối sống. Phần đông lớp trẻ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh đã không còn mối liên hệ với những thành quả cách mạng của thế hệ đi trước. Việc độc quyền lãnh đạo của đảng đã dần trở nên khó khăn hơn, nhiều trở lực hơn. Hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam những vấn đề này hoàn toàn không mới nhưng đảng Cộng sản không có giải pháp bởi vì cho đến nay đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận mô hình đa nguyên, dân chủ và nhân quyền kiểu phương Tây hệ thống báo chí và hệ thống tuyên truyền đảng vẫn coi việc chuyển đổi mô hình này là nguy cơ của đảng. Đảng xác định bốn nguy cơ lớn đó là tham nhũng, suy thoái, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Việt Nam đang bị cuốn trong những mâu thuẫn nội tại giữa sự đòi hỏi phải mở rộng tự do để phát triển kinh tế, sự đòi hỏi có một cơ chế minh bạch để phát triển bền vững và ổn định với tham vọng nắm giữ độc quyền cai trị của đảng Cộng sản. Những đòi hỏi để phát triển sẽ dẫn tới những đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu chính trị, đó lại là tử huyệt của đảng. Từ cuối năm 2017, hai tác giả Adam Ford và Lada Homutova đã có bài đăng trên trang journals.shaybub.com với tựa đề tạm dịch là Quyền lực chính trị ở Việt Nam, đảng Cộng sản có phải là nhà khổng lồ bằng giấy? Hai tác giả đặt câu hỏi tiến trình đổi mới có mục tiêu gì? Theo các tác giả, công cuộc đổi mới của đảng ban đầu có mục đích cứu nguy cho chế độ, dần dần nó thêm vào mục tiêu thành công. Mục tiêu thành công này bao gồm cả thành công bảo vệ chế độ và thành công phát triển kinh tế. Vậy nên, xã hội Việt Nam cứ tiếp tục mở cửa và phát triển kinh tế, nhưng đồng thời bộ máy nhà nước vẫn theo kiểu cũ, công kênh, tập trung vào quan liêu. Các học giả nước ngoài đặt ra câu hỏi, liệu đặc thù của thể chế ở Việt Nam có sức sống thế nào? và liệu mô hình tân tự do có tương lai gì ở Việt Nam hay không. Hình ảnh bài viết trên trang journals.shepard.com Ông Adam Ford, một chuyên gia có thời gian làm việc lâu tại Việt Nam, dùng hình tượng một người khổng lồ nắm quyền để giải thích về việc chính quyền Việt Nam đang cố gắng tìm một con đường khả thi trong bối cảnh thay đổi các mối tương quan trong nội bộ và quốc tế. Hình tượng người khổng lồ đặc trưng cho một nhà nước lớn một nhà nước muốn quản lý tất cả, can thiệp tất cả từ không gian tư nhân cho đến không gian công cộng. Ông Adam Ford cho rằng thể chế Việt Nam là một thứ thể chế nhấn mạnh đến uy quyền, sử dụng uy quyền để thực hiện các công việc cho quốc gia và cho chính họ. Họ giữ quyền trong tâm thế vì quốc gia và bảo vệ dân, nhưng bằng một thứ ngôn ngữ khá độc đoán. Do đó, thách thức cho việc hiện đại hóa bộ máy này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 Chiều 31 tháng 1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, sinh năm 1977, quê ở Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác, giữ chức vụ chánh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1 tháng 2, 2023. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Sô thôi giữ chức vụ chánh văn phòng Bộ Công an từ ngày 1 tháng 2, 2023. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Sô vẫn đảm nhiệm chức danh trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an. Hình ảnh bài báo trên trang Tiền Phong, báo Giáo dục Thủ đô ngày 1 tháng 2 cũng cho biết Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đến đồng chí Trung tướng Tô Ân Sô và đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức. Chủ trì lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết việc công bố quyết định thôi giữ chức chánh văn phòng Bộ Công an để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trợ lý Bộ trưởng Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ đối với Trung tướng Tô Ân Sô được thực hiện theo quy định chung. Đây là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng, nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của Trung tướng Tô Ân Sô trong 42 năm qua. Hình ảnh Trung tướng Tô Ân Sô bên trái tại lễ trao quyết định. Ông Tô Ân Sô sinh năm 1963 là con trưởng của nhà báo Tô Ân và bà Nguyễn Thị Thanh. Năm nay ông Tô Ân Sô đã 60 tuổi, là tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Công an. Ông là một trong những đệ tử thân tín của Bộ trưởng Tô Lâm. Có lẽ vì vậy mà ông được ông Bộ trưởng đặt cách giữ lại dù đã đến tuổi nghỉ hưu chăng. Ai cũng biết cuộc đấu cung đình đang vào hồi gây cấn. Tất nhiên lúc này ông Tô Lâm rất cần đàn em tính cẩn hậu thuẫn để yên tâm bước đi những bước quyết định. Trước khi về làm chánh văn phòng Bộ Công an vào tháng 9 năm 2019, ông Tô Ân Sô từng là chỉ huy tình báo công an tại Hoa Kỳ dưới vỏ bọc là đại diện lãnh sứ quán Việt Nam ở Houston, Hoa Kỳ. Đến năm 2017, ông về nước và được bổ nhiệm làm cục trưởng một cục thuộc Bộ Công an Việt Nam, nhưng không rõ là cục nào năm 2018, Thiếu tướng Tô Ân Sô được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến tháng 9 năm 2019. Hình ảnh Tô Ân Sô ngồi ngoài cùng bên trái đang quay video cảnh shot bay đút miếng thịt bò cho Tô Lâm. Sự kiện khiến hình ảnh tướng Sô trở nên tệ hại trong mắt người dân là việc tháp tùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bò giác vàng tại nhà hàng Thượng Lưu Nusret Steakhouse ở London, Anh. Theo đó, một video được đăng tải hôm 3 tháng 11 năm 2021 trên tài khoản TikTok của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gocha, người có biệt danh là Sot hay còn gọi là Thánh Rắc Muối. Video này quay lại khoảnh khắc Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, được Thánh Rắc Muối Sot đút ăn miếng thịt bò giác vàng khiến nhân dân Việt Nam bức xúc và vô cùng phẫn nộ. Trong video, Ngoài Bộ trưởng còn có trợ lý của ông Tô Lâm, chính là Trung tá Tô Ân Sô. Cả hai đã bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ vì cho rằng ăn xài phung phí trên mồ hôi xương máu của người dân. Theo một nguồn tin cho biết, một bữa ăn tại nhà hàng này sẽ phải tốn hơn một tháng lương của các vị lãnh đạo Việt Nam. Và không biết ai là người trả tiền cho bữa ăn tốn kém trong chuyến công tác tại nước Anh vào tháng 11 của hai người có chức vị cao này.